Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì anh em biết rồi trên thị trường bây giờ xuất hiện rất là nhiều những cái đồ chơi liên quan đến những đồ chơi công nghệ hay là những cái đồ chơi về công chuyện rất là tinh vi thì ờ, những cái món đồ đấy thì dành cho những anh em nào mà có những cái sân chơi người ta có thể làm chủ được người ta đưa đồ vào thì người ta mới hoàn toàn giành chiến thắng thì đối với một số những anh em mà người ta là tay con hay là anh em làm tay khách anh em đến vào những sân chơi đấy mà anh em nghi ngờ người ta sử dụng những món đồ chơi về công chuyện thì làm cách nào để anh em có thể phát hiện thấy được những món đồ đấy và anh em biết được để anh em được đánh được để anh em giành được chiến thắng thì à, đến video ngày hôm nay à, tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái máy đó là máy rùa sóng đa năng hay còn gọi là máy rùa sóng về đa tần thì máy này thì là anh em chỉ cần làm sao anh em vào trong những sân chơi của người ta anh em bật cái máy này lên máy sẽ tự động dò toàn bộ tín hiệu của những cái món đồ chơi về công chuyện để báo cho anh em thì máy sẽ báo cho anh em là theo như cái nhịp rung của những cái dòng sản phẩm này thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em thấy được những cái bộ đồ này và những cái dòng máy về dò sóng về đa năng hay là đo tần này thì nó sẽ hoạt động như thế nào thì bây giờ anh em làm sao anh em vào trong sân chơi anh em bật lên này đây là cái bộ về dung về sáu mặt đối với những hồ tài xỉu thì anh em biết rồi như video trước là tôi đã chia sẻ cho anh em là anh em chỉ cần là luồn cho tôi một cái bộ này vào là anh em hoàn toàn giành được chiến thắng thì à, bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em thấy để anh em biết được cái nhịp rung của những cái bộ hột về báo rung về sáu mặt và những cái dòng máy về đa tần này hay đa năng này người ta có thể thu sóng được những cái hột báo rung về sáu mặt thì anh em cũng biết rồi về tất cả những cái nhịp rung của những cái dòng chip hay là những cái bộ hột về báo rung về sáu mặt thứ nhất là như mặt hai là không rung rồi như mặt một này một dài này Đấy, mặt hai là không rung rồi thì sang mặt ba là sẽ là một ngắn này mặt 4 thì là hai ngắn này mặt 5 là một ngắn một dài này mặt 6 thì là hai dài này thì anh em thấy bộ đồ này nó hoàn toàn là bắt được tất cả những cái dòng hột về báo dung về sóng mặt thì một số anh em mà chơi bầu cua thì anh em sử dụng cho tôi những cái máy dò sóng đa năng hay còn gọi là máy dò sóng về đa tần này nó sẽ tự động là thu tín hiệu của đối với những cái bộ hột về báo dung về sóng mặt thì à, bây giờ tôi sẽ chuyển cho anh em thấy được là những cái bộ hột về không tang này thì xem máy có hoạt động được hay không thì video trước là tôi cũng nói qua về những cái bộ hột này rồi thì uh, nguyên lý hoạt động của cái máy này là báo một dung thì là về xỉu mà hai dung thì về tài thì anh em chỉ cần làm sao luồn cái bộ hột này vào là anh em hoàn toàn giành chiến thắng rồi và anh em đeo cái máy báo dung này bây giờ tôi sẽ test về những cái dòng máy về đa tần này xem nó có thu được những tín hiệu của những hột không tang hay không thì à, như thông thường ấy, thì anh em có thể anh em kiểm tra để lâm châm hay là quân hột hoàn toàn những cái dòng không tang này thì không bao giờ hít anh em thấy không về nắp đĩa thì anh em tôi cũng chứng minh luôn cho anh em thấy đây nắp đĩa hoàn toàn bình thường này và quân hột thì đây anh em thấy soi đèn này hoàn toàn là trong suốt anh em nhìn không thì tí nữa tôi sẽ kiểm tra luôn về nước muối còn nắp đĩa này anh em nhìn này hoàn toàn bình thường thì bây giờ tôi test cho anh em để anh em biết được cái nhịp rung của cái máy này và đồng thời là những cái dòng máy về đa năng này nó có bắt được hay không để test cho anh em tiếng đầu tiên này Đấy, máy này rung rất là im hai rung là đánh tài mở anh em xem tiếng đầu tiên này 556 tiếng tiếp theo anh em này ai nắp cũng được rồi Đấy, máy vẫn báo hai rung này anh tài này anh em nhìn không tôi để ra đi cho anh em nghe này vẫn hai rung là anh tài bốn 456 tiếng tiếp theo này máy báo một dung anh xỉu rồi à. vàng nhất đây là hộp này không tang thì anh em biết rồi à, video trước là kể cả anh em mang những cái bộ hộp này về anh em có thể chẻ tan hoặc đập vụn ra cũng không thể là phát hiện cái tang tích gì chứ đừng nói là anh em kiểm tra bằng mắt thường còn đối với những bộ hột về báo dung về sáu mặt thì anh em biết là nó có những nhịp dung rồi còn đây là bộ hột về báo dung về một mặt thì à, bộ hột báo mặt này thì tôi làm mặt lục thì khi nào lên lục thì nó sẽ báo dung cho anh em thì à, anh em biết rồi làm ba hột thì hoàn toàn sẽ báo dung cho anh em khi nào lên lục này anh em nhìn không còn các mặt khác thì hoàn toàn không rung đây là một mặt này anh em nhìn này lên lục này đây là hột tiếp theo này mặt khác những mặt khác là hoàn toàn không rung anh em thấy không hột nó báo cho máy này nhưng hoàn toàn lại báo ngược lại cho những anh em không đưa được đồ những cái bộ hột này thì anh em biết rồi anh em nhìn thấy không thì anh em xem qua video của tôi mà không hiểu chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua những số điện thoại tôi sẽ tư vấn cho anh em về những cái món đồ này để làm sao anh em vào những sân chơi của người ta mà anh em không làm chủ được thì anh em vẫn hoàn toàn giành được chiến thắng thì anh em biết rồi những cái đồ chơi về người ta mà sử dụng những cái đồ mà công nghệ như này mà anh em bắt được mà anh em đánh theo thì hoàn toàn là anh em không để lại cái tăng tích gì thì người ta gần như là người ta dọn cơm cho anh em ăn rồi thì anh em à, xem qua video của tôi nhấn nút like đăng ký kênh để xem những video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho anh em về những món đồ này thì à, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo